pin sao vụ gì ừ. vụ gì chị hai sao rồi sao pin ngồi đó giờ pin minh con khóc hả minh con buồn hả đâu quay cái mặt buồn thôi quay cái mặt buồn đây là mặt pin pin đang buồn khóc thôi không có chọc em nè dưỡng sáu thương ha bây giờ dưỡng sáu thương pin nín đi nín đi dưỡng sáu tắt video yeah, dạ, rồi một hồi một hồi đưa video này lên cho bà ngoại bà ngoại coi ha ha rồi chào chào chào chào chào ngoại ngoại cái đây goodbye see you again ông ngoại ngoại cái đây